nắc mô bích thay giá nắc mô tham ma giá nắc mô sang thay giá nhà dạ, nguyên như con xin kính chào cô hồng mai con xin kính chào cô Diệu Thiện, chào Khemachari, chào cô Meta, chào Văn Phan, chào Văn Thanh. Con xin chào Tina, xin kính lễ cô Tu Nhữ Dự Bảo, xin kính lễ cô Tu Nhữ khiêm Dạ, con xin kính báo đạo tràng hôm nay sư mới nhắn với con là sư đã bị bệnh rồi, thành ra không có vào được thành ra con uh, uh, sư khi con hôm nay sẽ uh, gọi là take care phần tụng kinh cho chư tăng thành ra hôm nay quan thanh ờ, không có đọc kinh với ờ, với chư tăng hôm nay con nguyên như sẽ đọc kinh và dạ, sa thú sa thú đạo tràng con xin kính thỉnh mọi người cùng với con nói lòng thanh tịnh để đọc kinh tâm bản ngày hôm nay ta mang Utamange na đê hang ba da bang sung ta mang bùa thê vô kha lý tô đô sô bùa thô kha ma tú tăng ma mang ua ta mang ghê na quan đê hăng tham man cha đùi thăng qua răng tham mê yo do dosu tham mô kamatu tăng mamang utamang ge na wan de hang sangkang jaduwi utamang sangke yo kalito dosu sangko kamatu tăng mamang Bhutang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sankhang Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng Tutiyam thang Saranang Gacchami Con đem hết lòng thành kính, xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyam Pithamang Saranang Gacchami Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyam pisanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y tăng lần thứ nhì. Tatiyam pipua thăng saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính, xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyam Tidamang Saranang Gacchami Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyam Pisankhang Saranang Gacchami Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng lần thứ ba. Banati Bata Viramani Sikha Badang Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự sắc sanh. Adinadana Viramani Sikha Badang Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp. Kame sumin cha cha ra Quê ramani sikha badang samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự tà dâm. Musa wada Quê ramani sikha badang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cuối tránh xa sự nói dối. Sura me rayaman champa madan thana Viramani Badang Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cuối tránh xa sự dễ dối uống rượu và các chất sai. Sakge kame charube girisi karatate chanta linke vimane liberante chagame taro vanagane ge hawatum hitkete Soma cha yang tu de wa cha la tha la vi sa me yang ka gan tham bạc na ga tình than ta san ti kế yang mô ni wa ra wa cha nang sa tha vô mê su tu tham ma sa ayam pha dan ta tham ayam pha dan ta tham ayam pha từ dục giới vân đài sáu cõi Đến thiên cung sắc giới hữu hình, chư thiên đã tạo duyên lành, do theo phước quả, thiện sanh đến giờ, các ngài ngự bến bờ đồng ruộng, hoặc hư không châu quận thị phường, non xanh, rừng rậm đất bằng, hoặc nơi quán cảnh, xóm làng gần xa. Xin đồng thỉnh dạ xoai chư chúng, càng thắt bà long chủng nơi nơi, đầm ao thành quách lâu đời, hoặc là sông nước, biển khơi trùng trùng. Pháp bi diệu nghìn thân nan ngộ, đạo thầm thâm kiên khổ khó vào, ngày tàn tháng lụng qua mau, đắm si trần cảnh đối đầu tử sanh. Đây là giờ chuyển kinh vô thường, đây là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả, lắng tâm thọ trì. Đi đi y mê đi ba thu ba đi sang ca rê hi búa thăng tham mang sang khăng a phi bu cha ya mi ma ta bi ta đi nang gu na wan ta nan cha mê hăng cha đi kha ran tăng an tha ya hi ta ya su kha ya trước tam bảo quy linh tối thượng đèn trầm hương tâm nguyện chí thành cầu cho pháp giới chúng sanh nhất là cha mẹ muôn phần phước duyên mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp mãi vun bồi hạnh phúc như chân Liên hoa nở thắm biển trần, khổ đau vắng lặng, tham sân đoạn lìa. Nakmo ta sapagawato arahato samma sambuddhasa nakmo ta Sattagawato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn bậc chánh biến tri đáng cúng dường con nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lánh giữ lợi quần sanh Yo san ni sinh no wa ra bo thì mu lê ma răng sa se năng ma tinh quy chế vô sam bo thì ma gan chi a nan ta nha no lô của tam mô tăng ba na ma mi bua tăng ye cha bua tha ti ta cha ye cha bua tha anagata bản chum panna cha ye bua tha ahang quanda mi sam ba bồ đề trang nghiêm thiền tịnh thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng con xin lại đấng đại hùng rọi vô biên trí, tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàng Phật hiện, ở đương lai vô lượng Phật thành, hiện tiền chư Phật độ sanh, con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu. iti piso Phagawa Arahang Samma Sambuddho Vincha Charana Sampanno Sugato lo kawido anutaro purisadam masarati santade wa manusa nang buddho bhagavati hồng danh phật nhiệm màu ứng cúng chánh biến tri minh hành đủ đầy ơn đức thiện thệ cao dày bậc thế gian giải chỉ bài chân tâm vô thượng sĩ đoạn mầm ất phược bậc trọn lành điều ngự trường phu trời người quy phục đạo sư bậc thế tôn hiển chân như độ đời Nam thì mê sa ra năng an nhăng Bùa thô mê sa ra năng hòa răng e te na san cha văn che na ho tu me cha giá măng ga lăng chẳng có nơi nương nhờ cao trọng bằng Phật Đà vô thượng trí tôn chúng con quy ngưỡng một lòng y lời chân thật cầu mong an lành an thăng ghi ca ri giá bà thô cha na năng mộng khăm ba quê xa già ú chu cha mắng gô thầm mô a giang sanh tỳ cá rô bà ni tô ni ya ni cô tăng bà na ma mi tham măng ye cha tham ma atita cha ye cha tham ma anagata ban chum ban na cha ye sang kha ahang vanda mi sam ba da chánh đạo con đường chánh giác đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê con nay một niệm quay về quy y pháp bảo bồ đề tự tâm từ quá khứ vô vàng diệu pháp, ở đương lai vô lượng pháp màu, hiện tiền Phật Pháp thâm sâu, thuyền từ phương tiện, bắt cầu độ sanh. Swakato Bhagavata Thammo Santintiko Akaliko Ehipasiko Obanayiko bánh chân tăng quê đi tâm vô vững nhu phi ti pháp bất diệt cha lành khéo dài lìa danh ngôn hí luận nghĩ bàn vượt thời gian vượt không gian thiết thực hiện tại hoát nhiên tỏ tường pháp hướng thượng đến rồi thấy rõ lìa si mê xả bỏ vọng trần trí nhân ngộ tánh chân nhân tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường nan thị mê sa ra năng an nhang thầm mô mê sa ra năng quá răng tê tê na san cha văn chê na hô tu mê cha giá măng gà lăng chẳng có nơi nương nhờ cao trọng bằng đạo vàng vô thượng trí tôn chúng con quy ngưỡng một lòng y lời chân thật cầu mong an lành sang khô vi xuống thô và ra đắng thì nay vô sang tinh tri vô sam ba ma lắm ba hi nô tu nê hi nê kê hi sa minh thì bánh tô Ana sa vô tăng ban na ma mi sang khang ye cha sangha atita cha ye cha sangha anagata bản chum bản na cha ye sangha ahang vanda mi sambada tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh dứt trần lao đào quả viên thành lục căn vắng lặng vô sanh ứng cúng cao thượng nhân lành thế gian từ quá khứ vô vàng tăng chúng, ở đương lai vô lượng thánh hiền, ơn sâu tăng bảo hiện tiền, con xin kính lễ, gieo duyên niết bàn. Supatipanno phagawato Sawaka Sangho Supatipanno phagawato Sawaka sangko nya yapati panno phagawato. Sawaka sangko samni chipati panno phagawato. Sawaka sangko Yadidang chanta ripurisa yuga ni anta purisa pungala e sa pa ga wa to sa wa wakasangko ao nay vô pao nay vô đắng thì nay vô Anchalikarani yo anu ta rang tang anutarang punyaketang lokasati. Bậc diệu hạnh thanh văn đệ tử, bậc chánh trường pháp lữ tăng già, bậc mô phạm cõi ta bà thân tâm trực hạnh lìa xa luân hồi thành đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử phật ứng cúng tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niềm thánh đức cao cả phước điền dày sâu năn thì mê sa ra năng an nhân sang cố mê sa ra năng hòa răng Ekdena sancha vanche na ho tu me chaya mangalam. Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng, bằng tăng già vô thượng trí tôn. Chúng con quy ngưỡng một lòng, y lời chân thật, cầu mong an lành. Vanda mi chê ti giang sam bang sam bát tha ne su ba tinh thi tăng Saririkatha tumahabotun buddharupang sakalang sada vandami cheti yang sambang sambathane subatin thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bố thân bua tha du băng sa ca lăng sa đa văn đa mi chê ti yang sam bang sam ba tha ne su ba tấn ti tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thân bua tha du băng sa ca lăng sa đa con xin cung kính nhất tâm đảnh lễ xá lợi kim thân Phật Đà, Bồ đề bảo tháp gần xa, đời đời hương liệu, trầm hoa cúng dường. Yang kinh chi cu la sa la cam mang can tam bang kỳ duy yang ma ma ca ye na wa cha manasa ti da se su ga tăng ca tăng ye san ta san ni no an ti ye cha san ta a san ni no tăng nhà puanya phalang mây hăng sam bê pha ghi pha quan tu tê. Ye tăng cả tăng suy đi tăng đinh năng puan nhà pha lăng mà già ye cha tăng thana cha nan thì quê đề hoa gắn toa ni quê đa dung sam bê lô cam hi dê san ta chi quan ta ha ra hê tu ca mà nuôn nhang phô cha năng sam bê la phan tu mama chê ta sa ti con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc xa gần, hiện tiền quá vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ, báo truyền giúp cho, thải điều hưởng vị cam lồ, đào căn bất thối, tâm vô khổ sầu, lời vàng chư Phật thâm sâu, thấm nhường trăm họ, năm châu Thái Bình, nguyện cầu tất cả sanh linh, đồng lương chánh pháp, quang minh chân truyền, tính tâm, giữ vẹn một niềm vun bồi phúc huệ tròn duyên đào màu do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến tất cả chư thiên nhất là đức trời đế thích cùng tứ đại thiên vương chư già xoa càng thác bà long vương cùng các đức diêm vương, các loài ngạ quỷ phi nhân, Atula ở khắp mọi nơi. Xin quý vị tùy hỷ phước này để được sanh về nơi nhàn cảnh, thoát khỏi mọi sự đau khổ và được an lạc lâu dài. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin thành kính dâng đến tất cả các bậc thầy tổ, đến thân bằng quyến thuộc còn đang tài tiền, cùng tất cả các bạn đạo,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 đến đạo quả niết bàn chừng nào chưa đạt thành ý nguyện khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi xin cho chúng còn tái sanh bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng nguyện cho chúng con luôn luôn và lúc nào cũng gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn để tu tập và hiểu được tam tướng vô thường, khổ vô ngã, ngay trong lúc chúng con đang hành đạo. Chúng con xin tôn kính cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Chúng con xin tôn kính cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Chúng con xin tôn kính cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Lần thứ nhì, lần thứ ba, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin cầu an cho Ngài Sư Phụ Kim Triệu, sanh ngày 5 tháng 12 năm 30, cho Lê Minh Tâm, sinh ngày 26 tháng 10 năm 79, cho Trần Hoàng văn sinh ngày 2 tháng 3 năm 68, cho Trần Ali, sinh ngày 17 tháng 6 năm 73, cho Lê Quý Trung, sinh tháng 3 năm 71, cho Đặng Quang Dũng, sinh ngày 20 tháng 10 năm 65, cho Trinh Lê, sinh ngày 5 tháng 5 năm 75, cho Alice max McSpadden, sinh ngày 5 tháng 4 năm 2018 cho Trí Định, sanh ngày 25 tháng 5 năm 62, cho Quỳnh Thị Thanh Hương, sanh ngày 22 tháng 4 năm 59, cho Nguyễn Ngọc Hải, sanh ngày 18 tháng 3 năm 57, cho Lâm Thị Mỹ Diệp, sanh ngày 26 tháng 2 năm 58, cho Nguyễn Ngọc Phú, sanh ngày 21 tháng 3 năm 55, cho Trịnh Thị Sáu, thanh sanh ngày 30 tháng 4 năm 55, cho Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, sinh ngày 22 tháng 2 năm 84, cho Vương Thị Tuyết, sinh ngày 7 tháng 3 năm 57, cho Bùi Thị Kiều Phượng, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1980, cho Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 23 tháng 5 năm 52, cho Henry Win Nguyễn, sinh ngày 16 tháng 5 năm 77, và cũng xin cầu siêu cho Bùi Trường Giang mất ngày 15 tháng 5 năm 2021 cho Quỳnh Trung Trực mất ngày 13 tháng 7 năm 2021, cho Lê Quốc Hưng mất ngày 18 tháng 7 năm 2021, cho Nguyễn Văn Ba mất ngày 5 tháng 8 năm 2021, cho Lê Thị Ẩn mất ngày 5 tháng 8 năm 2021, cho Nguyễn Thị Ba mất ngày 12 tháng 8 năm 2021 và cầu mong cho xứ Việt Nam nói riêng